thánh thơ từ thiên đình lời tựa thánh thơ cho biết thiên cơ thiên cơ để mình không dại khờ người ơi chớ có làm ngơ thiên thời địa lợi để mình lo tu Bài 1 Cái sau hồi kết thời kỳ hồi kết là nạn chiến tranh giữa ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc dàn trận tới kỳ tên lửa hạt nhân đều đem trưng dụng kẻ nào yếu thế sẽ vào hồi kết kẻ nào biết dùng sạch lược binh đao lấy đạo làm gốc kẻ đó sẽ được thượng đế thâu về ngày mai chiến sự diễn ra liên tiếp từ đông sang tây từ âu sang được mồi rồng vàng châu Á là miếng mồi ngon ai cũng chăn dằn nên phải gãy răng Putin tham chính giới tập cập bình làm cho thế giới phen này đạo điên nước mỹ hùng mạnh trở nên yếu thế biden gục ngã thế sự afghan giờ đây ôm đầu chẳng tìm lối ra Trump được đà nắm quyền bến đi cho nên cuộc chiến diễn ra quyết liệt ai thắng ai thua còn chờ cơ biến từ ở thượng thiên nước nào đủ số đi theo luật trời thì sẽ giành được phần thắng trong tay nước nào thẳng ngay lấy dân làm đạo thì trời cho hết giảm nhẹ chiến tranh cũng như dịch bệnh số người chết thảm đã sẽ ít hơn luật của thiên triều rõ ràng minh bạch sức mạnh của nước thế hệ hiện tới ngày của ba cường quốc chiến sự tới đây sẽ lộ thấy rõ hãy chờ